này là gà, gà mỹ hay gà gì nó quay ở bộ nọc ờ, nhập đánh đó gì quên mấy chùa nổi là nọc nhập với nữa bỏ bên kia cái này gà lai trộn không chó má nhánh nó không nhưng mà bình thường thì cũng ấy cũng má cũng trộn cướp tùm lum trộn trộn gà gì nếu không có cũng trộn cái gì tối thà hả trời má vô nó giật đầu nó chết thường nó ngủ suốt camera nữa nay tại nay em xuống với bình thường tập trung hay không nhậu hay là lấy gà thôi trong gà hả sáng vô mấy thằng kia không câu đã lấy con hai con đi chứ hay sao hay là bữa giờ có có ai mua với bình dương không anh có mua bán gì với thằng bình dương không làm gì vậy? Vỗ hàng cho nước mai cái gì rồi mua máy vô nhắc đi đá đá đâu hả mấy cái sân ở đây nè đằng đằng nhà như vậy ở đây sống ở đây sướng gấp trăm lần ngàn lần thành phố tắm hình tắm cho con nó trời nó con có tắm giờ chưa trời nó hay à xịt cái mắt là hạnh luôn cho tức là nước dưới khoan này cường kênh hả à nhà phong thủy đẹp quá ngay trước cửa của Nguyễn Kênh luôn quá về cây mai nó hai chai nộ là nhìn ghê quá bẹt xe mỹ mai quá trời chưa ghê chưa ghê chưa nhà con này ai dám vô vậy mình cái quá trời mấy dãy lòng mấy dãy chuồng mướp bên nhà anh còn không còn mà anh đổ gà nè hả ừ, ờ, anh, anh, anh ờ, đổ gà con anh mới nuôi gà đó à cũng mà mong mang qua bên này lâu lâu chưa à hình như hồi trước hồi trước hồi trước cường cường có làm cái này không à, mới làm đúng không ừ. đầu tư này hồi trước đây là đất trống hết hả đó mới mới làm đất có rồi đầu tư mấy này vô chứ chắc để không đây rồi à trời đất, đất không ừ. vô hoài vô chơi mắt cực vậy chỗ này nhiêu con anh bình tầm bao nhiêu con nó bị bị màu con gì cái ta con gì ta này gì đây dạ bèo không con không cái, cái con con trắng con này nè nè con này nè con đó con gì dạ. nó lại con trắng con đen nè ví dụ như con này nè còn quá vậy mà dễ mập lúc bự chản luôn á mấy cái con đốm á mái mà về nó bự lắm má ghê Trời, càng nuôi trong chỗ tối cái đuôi nó càng dài càng bự mà phải rộng kìa vậy là vậy là rộng rối đó má nuôi cái hồ 12 mét đó càng đen càng tối càng ấy bề màu nhìn nó là không mập như mấy con kia ha yeah. Dạ. nhìn nó lại không mập như mấy con kia tướng nó ờ, uh, chấp sát nó khác với nhà kia lông Ủa, ngoan vậy em tưởng chị tắm có mấy có đất mà trước giờ không làm luôn nó động thành vô tôi nếu mà nuôi là tính tiền à, hàng tháng hả con hả nếu mà gửi á à. còn nếu thua thôi chăm nó lần ngày nào cũng vậy hết vàng hết vàng này hai tiếng đồng hồ trời ơi Ôi, con này đẹp quá ta Ồ. đẹp cái gì mới này hai ký mấy không cỡ ờ. này nhìn cái lông đẹp quá ha